nói chung là sáng mai thì nấu ăn sáng về con dậy ăn xong rồi đi mãi đến tối mới về về thì bữa có ăn thì bữa lại bảo mẹ ơi thôi ờ, con ờ, mua cái này về con tự ăn rồi con không ăn được cơm con mệt đấy à. thế thôi dạ. 6 giờ sáng đi rồi thì sao nấu đồ ăn kịp cô dậy sớm nấu ờ, buổi sáng nấu cái chút miếng gì đấy bốn rưỡi cô đã đi tập thể dục rồi cô dậy sớm là cô nấu sẵn để đấy Trời dạ. cô á Bây giờ sáng dậy sớm mà con dâu luôn <laughs> Nấu để cho con dâu về ăn sáng đi làm Bữa nào thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ không? ít lắm <laughs> thôi thì con nó cũng đi làm khuya nó mệt dạ. thì thôi thì cô cái tầm đấy là cô dậy đi tập thể dục thì thôi thì mình cũng nấu luôn bà cũng trông cháu dữ lắm rồi ha <laughs> nói thật với con thời đại giờ là bốn chấm không cho nên là cô cũng không dám là là là nói đến kêu thì kỳ kệ nhưng mà có hỏi rằng con ơi làm sao lâu lâu vậy thì con có bảo là mẹ ơi là các con đang kỵ tuổi qua cái tuổi đi ha dạ. đúng rồi chào Quỳnh Linh và chào Lý Lộc Dạ Chào khán giả Cô là Nguyễn Thị Hồng 61 tuổi Đang ở nội trợ ở nhà Tuổi cũng à, tham gia bên phụ nữ Cô là hiện nay đang ở đâu? Ở Dĩ An Dạ Xin mời chị ạ à. Dạ chào khán giả và chào uh, chú Quỳnh Linh Chào chị à. Lê Lộc Con tên là Nguyễn Thị Yến Ly 25 tuổi Hiện tại con đang làm công việc tại công ty May Ly làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Một năm ạ Mới đây thôi Mới đây thôi Mình có à, tin vui chưa? Chưa ạ à. cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu ờ, này thì cô ờ, cảm nhận ấn tượng điều gì với cô gái ấy? con trai dắt về nhưng mà thật ra là dắt về cô ngạc nhiên lắm ôi trời ơi nhìn chẳng mê cái gì cả nào là người nhỏ chỉ được ờ, đến hơn ba chục ký thôi dạ tay chân lèo khèo tóc thì tóc xanh tóc đỏ <laughs> tóc vàng cô không ơn dạ. chồng cô không có ơn thế rồi ờ, qua thời gian hai em tìm hiểu coi như là cũng phải hai năm xong rồi ờ, cô thấy dần dần mập lên rồi đẹp gái ra thì mới chấp nhận đấy Hay tóc ha. <laughs> đúng rồi <laughs> <laughs> còn không biết ly thì sao không dám nhìn nhìn mẹ khó tính không dám nhìn sợ lần đầu tiên về là thấy không ờ, chào thôi chứ không dám nói chuyện sao lần đầu tiên về gặp mẹ chồng tương lai mà để tóc vàng hoe rồi tóc đỏ tóc xanh này <laughs> dạ tại ờ, hồi đó còn nhỏ còn trẻ nhuộm xanh vàng ờ, nó đẹp <laughs> dạ. rồi có biết được là mẹ chưa có thiện cảm với mình không biết cho chị nhìn là nhìn thái độ của mẹ là biết rồi về nhuộm tóc liền lại không dạ có nhuộm liền sau đó thì à, về làm dâu thì cô con dâu này à, hợp với cô những điều gì thời gian đầu cũng à, ít tuổi nên là nhiều cái không có hợp ví dụ là đi chợ mẹ con là đi mua đồ về nấu ăn nhưng mà một cái là bé hay nấu mặn mặn đấy à. còn ông bà thì ăn nhạt dạ. à. những việc mà đi thỉnh thoảng là rủ mẹ đi chơi hay là đi mua sắm mình thì hay tiết kiệm mà yeah. Dạ. con thì là hay là uh, đúng, à? đúng rồi <laughs> <laughs> cho nên là những cái đó nó cũng <laughs> hơi hơi khó dạ còn với nàng dâu thì sao nhỉ hợp với mẹ nhiều thứ lắm hạn như là à, ăn uống nhưng mà nhiều khi mình nấu thì mẹ không hợp nhưng mà mẹ nấu lại hợp dạ yeah. con không học cách để cho hợp khẩu vị con nấu cho mẹ ăn được luôn đó là thời gian đầu với giờ sau này cũng đỡ rồi ạ à. à đỡ rồi đúng không <laughs> mẹ chồng thì sao có thấy điểm gì chưa hài lòng ở nàng dâu không có cái là nhờ chặt mấy nải chuối nhờ con mang dùm lên lầu cho mẹ mà nói cứ bảo rằng là chốc nữa rồi à, lấy mai <laughs> hay là <laughs> vài tiếng nữa thế xong cô bảo ôi trời ơi vậy là không không được rồi cái thứ hai là bữa hôm có gần rõ. Thế mới bảo rằng là con ơi, đôi cái mảng rện ở trên lầu đó thì vợ chồng con quét đi cho mẹ. Không có các chú, các ông bác đến này bảo sao rừng thờ nó có dơ. Thế là cô bảo cũng chẳng có làm <laughs> Tại vì con đi làm công việc nhiều quá nên Nhiều khi mẹ bảo xong ở chiều tối về con quên mất con đâu có nhìn cái căn nhà đâu <laughs> Con đâu có nhớ Quý anh thì nói gì xong rồi quên Dạ Nó quên thôi ta hay tuổi teen hay gọi là não cá vàng đó <laughs> làm từ mấy giờ tới mấy giờ dạ con đi làm từ ờ, uh, 6 giờ sáng là con đi mãi tới 9 giờ tối mới về trời ơi dạ mà mình làm xa nhà không chị hay là gần ờ, đi khoảng 45 phút Chú giờ về cũng áp lực lắm á con hả cuối tuần có được nghỉ không được chủ nhật à, à thì hai mẹ con mình ờ, có thay thỉnh thoảng đi chơi với nhau không à, như là đi siêu thị rồi. à. em đang còn bỡ ngỡ dạ. Rồi ít tuổi thì nhiều cái thì cũng phải ờ, dạy bảo em ừ, Tuần hay mỗi tuần mẹ con ăn cơm chung bao nhiêu lần ừ, nói chung là sáng mai thì nấu ăn sáng rồi con dậy ăn xong rồi đi mãi đến tối mới về về thì bữa có ăn thì bữa lại bảo mẹ ơi thôi ờ, con mua cái này về con tự ăn rồi con không ăn được cơm con mệt đấy à. thế thôi dạ. 6 giờ sáng đi rồi thì sao nấu đồ ăn kịp cô dậy sớm nấu à, buổi sáng nấu cái à, chút miến gì đấy bốn rưỡi cô đã đi tập thể dục rồi cô dậy sớm là cô nấu sẵn để đấy dạ yeah. cô á bây giờ sáng dậy sớm mà con dâu luôn <laughs> nấu để cho con dâu về ăn sáng đi làm rồi chồng con có làm chung với con không dạ vợ chồng làm chung mà cô thường mà à, bạn á làm cái gì mà không vừa ý mình á thì mình có trực tiếp nói thẳng luôn không hay là mình phải nói qua chồng của ly không cô kêu xuống cô nói ngay bảo con đi thế này là không được nha mẹ bảo vậy mà các con không làm nha vậy nhưng mà ngày nay thì là ừ, được lắm yeah. Dạ. thay đổi hoàn toàn rồi về đến nhà cái mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa hay mẹ ơi mẹ đang làm gì đó cứ về đến nhà cái đến cổng cái là gọi yeah. Dạ. <laughs> con cứ sợ là mới á thì ờ, hai mẹ con mình lại ngại có khoảng cách với nhau nên là không có dám trực tiếp nói thẳng với nhau không cái gì là cô nói ngay bởi vì cô cũng làm ở bên phụ nữ yeah. Dạ. cho nên là cũng tham gia rồi cái gì đúng thì mình nói để con nó sự ờ, nó nó học thì là hay đấy chứ <laughs> ờ, mẹ cũng nói thẳng chứ nhiều khi mẹ ghim ghim trong bụng là cũng mệt lắm á nha <laughs> có bao giờ mẹ có biết thẳng con giận mẹ không không tính con là vô tư lắm thà nói thẳng vậy thì ờ, con còn ờ, rút được kinh nghiệm đó vô tư mới hay quên á <laughs> góp ý thì thoải mái dạ. còn góp ý bữa nay còn mai còn quên <laughs> thì cô mong muốn rằng cô sẽ chỉ bảo con dâu thế nào để cho nó hoàn thiện ờ, bây giờ thì mẹ cũng là có cái điểm gì là sai thì mẹ là thẳng thắn là mẹ nói thì mẹ cũng muốn là cầu mong là con là phát huy bây giờ trở đi là thấy con phát, phát huy nhiều lắm rồi giỏi giang mẹ ơi để con lau nhà mẹ ơi để con hay là rửa chén đấy ừ, còn một chút về là là <laughs> vậy là có thế thu á đúng rồi giỏi. tiến bộ lắm còn ly thì không biết có dự định gì mà để chào đón em bé chưa dạ có rồi ạ à. uh -huh là định khi nào một năm hay là vài năm nữa qua năm à bà cũng trong cháu dữ lắm rồi ha <laughs> nói thật với con thời đại giờ là muốn chính không cho nên là cô cũng không dám là là là nói đến thiêu thì kỳ kệ nhưng mà có hỏi rằng con ơi làm sao lâu lâu vậy thì con có bảo là mẹ <laughs> ơi là các con đang kỵ tuổi để qua cái tuổi đi ha yeah. Đúng dạ. năm hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau trước mặt của của của mẹ chồng chưa à không được cái không có cãi nhau gì cả chỉ có à, à có nói to tiếng cái xong thôi thôi ừ. <laughs> bữa nào thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ không ít lắm <laughs> thôi thì con nó cũng đi làm khuya nó mệt Dạ. thì thôi thì cô cái tầm đấy là cô dậy đi tập thể dục thì thôi thì mình cũng nấu luôn cô làm trong hội phụ nữ gì đó phải không cô đúng rồi tâm hồn rất là nghệ sĩ và thoáng <laughs> rồi hay đi chạy tới chạy lui rồi những chương trình mà của ở nhà dạ. là mình lúc nào cũng một bài múa để mở màn à, Đấy. Dạ. yeah. Dạ. <laughs> bài yeah. múa là múa cái gì cô ơi múa nón rồi múa quạt rồi múa đủ thứ Mai cô các cô nhiều phần nào đó <laughs> ờ, tặng chương ờ, trình cô hả <laughs> vậy thì ờ, cô sẽ nhảy một đoạn cha cha cha bài mắt na trời à, ơi hay nay thì chồng con có gửi cho chú một bức thư đây để lọc đọc phải lọc dạ <laughs> à, xin kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình con có đôi lời nhắn gửi một bên là mẹ một bên là vợ mình là một người con trai của mẹ và một người chồng của vợ trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ và vợ không thể nào tránh khỏi những bất đồng quan điểm những bất đồng quan điểm đó thường là những sự hiểu lầm của hai bên Mình ở giữa thì mình không biết bên bên nào Với mình thì không bên nào là không bên cả Trong cuộc sống không tránh khỏi sự suy nghĩ trái nghịch nhau Mẹ thì cũng không thể nào đúng hết được Còn con thì cũng không thể nào hoàn hảo hết được Mình là một người chồng, là một người con của mẹ Thì lúc nào cũng nói những điều tốt đẹp về mẹ về vợ để mẹ và vợ một ngày hiểu nhau nhiều hơn và thương yêu nhau nhiều hơn giả sử nếu mẹ và vợ cãi nhau mình là người chồng người con mình bên mẹ thì làm tổn thương vợ mà mình bên vợ thì làm tổn thương mẹ thay vì bên bên này hoặc bên kia thì mình không làm như vậy mà tìm cách khuyên nhủ để mẹ hiểu cho vợ vấn đề đó là vô tình chứ không cố ý và ngược lại như thế vì cuộc sống nên vợ chồng con phải bươn chải kiếm tìm sinh hoạt hàng ngày nên chưa có nhiều thời gian gần gũi quan tâm hỏi han hay động viên mẹ con mong mẹ sẽ hiểu cho vợ chồng con nhiều hơn con chúc mẹ và chúc vợ luôn bình an mạnh khỏe và hạnh phúc luôn mỉm cười với tất cả mọi người trong gia đình mình đó mới là tài sản vô giá, có tiền, mua cũng không được. Con xin cảm ơn chương trình. Cô cảm nhận thế nào về lá thư của con trai mình? Ơi, vậy là nghe cũng xúc động. <laughs> bởi vì là đúng ra là các cháu mới cưới nhau cho nên là thời gian cũng là ngắn ngủi cho nên là thôi thì cái điều kiện vậy thì bố mẹ cũng ờ, chấp nhận <laughs> còn cũng mong rằng là các con là thôi thì ờ, làm ăn rồi ờ, từ từ rồi sau này rồi biết đâu ờ, là khá <laughs> giả lên rồi <laughs> dắt bố mẹ đi chơi hay đi du lịch con có làm sao con nghĩ sao bình thường ấy chồng con vô tâm lắm không ngờ biết được lá thư hay như vậy luôn à cô có, có mong muốn là con dâu của mình như thế nào hợp với mình không cô cũng muốn là con à, thay đổi toàn bộ để mà à, xứng đáng là người con dâu hiếu thảo của bố mẹ và người vợ hiền của chồng còn nàng dâu không biết có mong muốn ở mẹ điều gì không ừ, mong muốn mẹ là nhiều sức khỏe hả à. hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm nhiều hơn để mối tương quan giữa hai chồng nàng dâu nó càng yêu nhau thương nhiều hơn một kỷ niệm gửi tặng gia đình dạ. chào dương linh dạ. chào dạ. linh mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 54 tuổi Ở thị xã Trảng Bàng, mà xã Phước Bình Ba xã cánh tay ở vùng sâu <laughs> Đến đây tham gia chương trình Dạ Dạ, xin mời anh ạ à. Dạ, chào chú Nguyễn Linh à, dạ Chào Lê Lộc Dạ Con tên Nguyễn Văn Thiêm, nay 31 tuổi Dạ, anh làm lễ của mẹ được bao nhiêu năm dạ, rồi? làm lễ của mẹ được uh, hơn 4 năm À, dạ. mình có mấy cháu rồi anh? có bầu được 8 tháng rồi à dạ, dạ chúc mừng gia đình anh nha, nha. Dạ. <laughs> à, khi mà lần đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy chàng rể này thì có ấn tượng gì không tại vì con đi làm bên ờ, nhật nhà dạ. quen trên zalo à. rồi nhìn trên zalo á con á nó mới giới thiệu nhìn con thấy con hiền dễ thương con uh, gái á, thì nói ờ, thì mẹ chọn đi chừng nào mà mẹ thấy được á, thì <laughs> con cũng chịu làm quen con à. à, mẹ thấy không được thì thôi nói thôi con quen đi dòm dễ thương hiền hậu mà dòm cái cặp chân mày của nó nó khác khó tính <laughs> giống ba dạ. cũng được rồi lúc đó là mình chỉ nhìn qua điện thoại thôi hả điện cô điện thoại dạ. trên zalo thôi dạ. không, không không biết mặt con sau 3 năm đi làm về dạ. rồi mới ờ, ra sân bay rước con có nội có ngoại đồ đi đông lắm đi dạ. rước mà không có biết mặt trần rễ tá hồi ra sân bay đón mặc áo đỏ sọc đen dạ. mà không có mặc áo đỏ sọc đen ngoại đồ dòm lên cứ hả ai xuống uh... ra khỏi cổng á không cô ra khỏi cổng á dạ. nó kìa nó kìa mà không biết nó kìa là ai à. <laughs> lúc đó là mặc áo cá à, à, mặc à, dạ. áo màu xanh vào thì thật ra nhìn không hổ, thật ra từ năm vậy dạ, tại uh, lúc đó ờ, trời bão á à. sáng đầu ờ, chuyến mai mà mình qua trung quốc á dạ. bị trễ giờ xuống về tới việt nam là nó đã trễ khoảng 3 tiếng rồi nghĩa là không có thời gian để thay bộ đồ khác à. là tranh thủ chạy ra cổng trước làm sao để hai gia đình mình gặp được nhau dạ tại vì à, lúc à, nói chuyện qua zalo thì cũng có thấy mặt <laughs> còn à, con thấy ấn tượng gì với à, mẹ vợ của con dạ, lần đầu, đầu tiếp xúc với mẹ mà qua zalo á là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm mẹ ừ, mẹ chắc mẹ khó gì lắm dạ. lúc đầu là cũng ngại sợ sợ mẹ khó khó ừ. là một chuyện là mình quen con gái mẹ mà qua zalo mà nói thương là ai tin dạ mẹ nói chuyện lớn tiếng nhưng mà thật chắc mẹ sợ ờ, mình không nghe mẹ nói chuyện lớn thôi chứ không có mẹ thật sự mẹ hiền mẹ nói sao dễ hiểu ta mẹ mẹ độ lượng mẹ không biết giận hờn ai mẹ nhân hậu lắm tức là vợ em là ở việt nam dạ em là học bên đi làm bên nhật dạ. làm bên nhật à quen chỉ qua zalo thôi dạ. việt nam và nhật cứ gọi dạ. điện nói chuyện mà quen thôi dạ thành ra lần đầu tiên cũng về lần đầu tiên gặp cả nhà luôn cả nhà hết yeah. ra đón mà không biết không biết mặt <laughs> quen trên gia trên mạng xã hội bao nhiêu lâu nhưng khoảng uh, gần 3 năm trời ơi dạ. quá lâu luôn á dạ, nhưng Cứ mà nói chính thức mà để gọi à. là thương cảm mến nhau thì khoảng hơn năm rưỡi thôi à Nhà quê con là ở đâu con Gài. ở tây ninh luôn nhưng mà Tới cũng hồi... như xã <laughs> kế bên vậy. trời dạ. ơi trời có duyên quá ha dạ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 dạ sau này về rồi mình thấy cuộc sống gia đình cần hơn là công việc ở đây mình cũng làm việc được nên là công ty bển cũng có liên hệ là yêu cầu của bển làm tiếp dạ. nhưng mà không đi nữa thế là thôi rồi về ở rể luôn dạ ở mẹ có một mình vợ lặng thôi nên là ở chung với ba mẹ luôn ở à, rể ba mẹ. đó lý do ở rể đúng không dạ con một con một rồi dạ. Ờ, khi mà về làm rể như vậy thì anh có gặp khó khăn gì không ờ, lúc đầu thì cũng bỡ ngỡ ở khác gia đình mình cũng Dạ. sợ rồi mình phải giữ khoảng cách rồi tìm hiểu cái ba mẹ mình tính cách sao Dạ. nhưng mà thực chất thì ba mẹ tính cách cũng rất là dễ nhưng mà con về con bỏ chuyện công việc bên Nhật con về nhà bà vợ con làm gì làm dạ, ruộng Dạ, con đi làm, ờ, làm, nông dân với lại ờ, <laughs> có Bên tiệm sửa điện nhỏ ở cái cửa nhà tại là con là nhân viên kỹ thuật à. à. rồi nhưng mà trong suốt thời gian đó anh cảm thấy là mình hợp với mẹ vợ điều gì à, <laughs> cái hợp với mẹ là cái tính cách mình uh, chi tiêu không phải là mình keo hay tính toán gì mà mình phải hợp lý cái đồng tiền với lại cách chăm sóc cho gia đình đó. dạ tiêu chí là gia đình là trên hết dạ lúc nào cũng vậy với lại cách ừ, chăm sóc nhà cửa là dọn dẹp quét dọn lúc nào hai mẹ con dạ, cũng dọn vệ sinh giường ờ, rồi dạ. nấu cơm rồi dọn dẹp bếp nút rồi với uh, không có biết cản xe không có biết gì cô mẹ là xe. <laughs> mẹ là y sĩ của trạm y tế lớn mà mẹ không có chạy xe được à, nên là mẹ hai, đi học tê gì lắm. mẹ tê đi học thì à, con cũng chở đi vô học giùm mẹ luôn tại vì di tính mẹ cũng không có rành đó, không có yếu à, ừ. rồi đi đâu mẹ đi đâu cũng chở mẹ đi hết chở mẹ vợ đi suốt vậy đó dạ đi suốt đi nấu cơm nấu nước nhà là ai nấu đa phần là bà xã cũng nấu nhiều hơn giỏi vậy ta dạ nhưng mà mẹ cũng... dở lắm mẹ, mẹ không có biết nấu nấu được nhưng mà lên thì ờ, ăn thì hơi ngại <laughs> sợ không có hợp khẩu vị anh dạ. rồi, rồi cũng khó nói đúng không ông xã nấu nhiều hơn rồi dạ. giờ tấn con lớn lên rồi con nấu cả mẹ nấu lên là bị chê cho nên không tham gia nói rễ á cái chuyện quan trọng nhất mà nó hay nhạy cảm nhất á dạ. là việc kinh tế dạ. tiền điện tiền nước tiền chi tiêu chợ búa này kia đó thì cái đó là như thế nào nhỉ đó là mẹ à, lo hết phần đó chỉ là vợ chồng là Bạn làm riêng, lấy riêng, riêng tính riêng thôi lấy riêng thôi còn hả ví dụ như à, lên một vụ lúa là được 95 triệu thì mẹ cho thêm 5 triệu nữa bỏ túi riêng trời đất ơi <laughs> bé ru à, bé ru <laughs> tại vì nó ngay hai vợ chồng làm công nhân viên ở quê mà đâu có xài gì đâu nhiều cũng thoải mái cũng lo cho con tại vì mình có con một mà cũng không có chia cho ai hết à, làm tròn số vậy đó làm tròn số à, mua chị vàng thiếu giả sử vàng 5 triệu đi con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị trời ơi <laughs> quá là hay <laughs> thương con tất cỡ như vậy á có bao giờ là con à, tặng à, quà hay là tặng tiền gì cho mẹ à, vợ không dạ có có một lần tổ chức sinh nhật cho mẹ là mẹ nói là từ nào giờ mẹ chưa có cái sinh nhật nào mà lớn vậy mẹ cười không mẹ... ra nước mắt mẹ cười, cười mà nước mắt mẹ cười chảy. quá cô từ hồi đụng ba con tới giờ luôn mà ba con chưa bao giờ <laughs> tổ chức sinh nhật giờ hai đứa con về đám cưới về sau đầu năm cuối năm cái làm sinh nhật uh, Bắt biết à, hai vợ chồng cũng cười cũng cười không hai chồng cũng cười <laughs> không à, cười. vậy là con rể là quan tâm đến mẹ vợ lắm luôn á quan tâm tại vì ờ, con nó học cao nó hiểu đủ thứ rồi đi đi, đi làm cũng nhờ con có điều gì mà mẹ vợ chưa thấy hợp với chàng rể không có con á nó làm cực nó kỹ tính nó hay càm ràm vợ không phải là càm ràm gì mà nói vợ á <laughs> đúng <laughs> hai phụ phụ mẹ đừng có để cho mẹ làm hết em phải làm phụ mẹ ai cũng có công việc làm hết chứ cũng không có gì dạ. mẹ với con cũng hòa thuận vui vẻ cũng hay chia sẻ hay quá nha dạ. còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ ờ, chưa hiểu ý anh không muốn ba mẹ là là bỏ cái đi cái bao bọc ờ, hai đứa tụi con nữa tại vì tụi con lớn rồi tụi con sắp có con nữa rồi vợ ờ, là giống như tiểu thơ từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc giờ con về cũng vậy nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa để tụi con còn bước ra xã hội của tụi con làm cha làm mẹ để chăm sóc con tụi con sau này nữa bảo bọc quá rồi hư <laughs> nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa dạ có cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi ngay cả ờ, nơi mà mình tính sinh đó còn có cũng đã chọn trước 50 ngày nữa à. dạ à cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi giờ chỉ chờ đến ngày thôi có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không dạ có hai ba lần sao mình không tránh đi mình cãi trước mặt mẹ vợ tại vì ờ, trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết là lúc nào cái chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe à có mà mặt cãi mẹ là cãi phải hả? À, mà, mà cãi là phải cãi cho tới cho tăng à. cái câu chuyện ra à để được biết ai đúng ai sai nhưng Chứ mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi để mình phải cãi ta <laughs> sao được nào là cái đó chứ có những Đúng. cái mà nó nó nó ngoài tầm kiểm soát mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai mẹ không bên ai hết mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi có giờ mẹ xử ờ, con sai lần nào chưa dạ chưa <laughs> mẹ binh không à cho con gái mẹ là sai không con gái mẹ <laughs> nên gái mẹ con gái mẹ cứ mẹ binh anh thêm không tám ngày mất cường trời ơi cưng con rể quá à, mà cưng con rể luôn dạ. nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào Dạ. như vậy hạnh phúc là cha mẹ vui vẻ dạ không cần tụi con lo cho cha mẹ ờ, cái gì nhiều hết tại vì giờ mình còn trẻ rồi chừng nào già thì con lo tiếp nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé cô gần 5 năm à con nó bị bệnh hởm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt ờ, do bị gì cô con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng kháng khuẩn cái con đó là bệnh viện việt đã nói cực độc cho nên sốt miết điều trị kháng sinh nhiều lắm chuyện còn cả trăm chai nước biển á kháng ơi. sinh á là một mỗi một, một ngày là ta một gam thôi còn này 6 gram tính là bị uh, vô sinh rồi Trời tính uh, chuẩn bị uh, tới uh, làm lúa xong tới uh, cuối năm á, là khám vô sinh á, hai chồng rồi cái sau cái tháng sau cái báo là con trễ kinh rồi mẹ ơi cái mẹ mừng <laughs> dạ <laughs> hôm nay thì uh, cô uh, vợ có gửi một lá thư cho gia đình cô linh sẽ đọc uh, cho cả nhà cùng nghe nhé Xin chào chương trình Mẹ chồng nàng dâu Chào chú Quyền Linh và chào Lê Lộc Thông qua chương trình con muốn nhắn với mẹ Mẹ à Lời đầu tiên con muốn nói với mẹ điều mà bao lâu nay con chưa từng nói Con xin lỗi mẹ vì tất cả Con biết mình đã làm sai rất nhiều Nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con cả Luôn luôn bên con cho đến ngày hôm nay Từ lúc có chồng con gia đình mình hạnh phúc hơn phải không mẹ dù có nhiều lúc con ganh tị vì mẹ thương chồng con nhiều hơn con nhưng con biết điều đó cũng là vì hạnh phúc của con nên con không có gì nói nữa không buồn nữa còn anh nữa em biết nhiều lúc anh cũng khó với mẹ con em nhưng à, đó cũng à, để gia đình mình hạnh phúc hơn đúng không anh từ lúc anh đến anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc của một gia đình đối với em như vậy là đủ lắm rồi em không cần gì nữa em chỉ mong anh và mẹ sẽ giữ mãi được tình cảm như vậy để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc mẹ và anh nhé con của mẹ vợ của anh diễm phúc <laughs> à cái tên đẹp quá ủa nhưng mà sau đây là từ lúc anh đến anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc là sao à, ờ, vợ em ờ, có một lần gãi gánh tức là vợ có có một người con dạ. rồi riêng à. dạ. hôm nay cũng có đi theo à, dạ. cái này cũng hơi nhạy dạ. cảm bởi vì nếu mà em chăm sóc con riêng của vợ đó dạ. hay là có khi nào em rầy la dạy con mình có có ngại mẹ vợ không dạ không tại vì uh, lúc đầu về mẹ cũng có nói trước là mình thương mình mới dạy còn nếu mình bỏ suông là mình không dạy là nghĩa là mình không thương nên là nói là nhưng mà lúc nào nó cũng lúc thúc chỉ biết mình có mình ba thôi lúc nào cũng theo ba thôi thương lắm nhiều lúc thương quá cô cũng la nữa dạ. cô cũng rầy nữa con phải làm tròn trách nhiệm của con làm cha sợ mẹ rầy ha mẹ nói mẹ buồn gì đó con im im con không nói gì hết là không có được con phải dạy con con nên người từ lúc còn nhỏ cô lương nghĩ đây là một người à, đàn ông à, đúng là thực thụ của gia đình đó dạ vừa chăm sóc con riêng của vợ vừa lo lắng cho vợ dạ. cho một đứa con tương lai của mình dạ. vừa lo cho mẹ vợ luôn chở mẹ vợ đi dạ. công việc đi làm rồi nấu nướng cho mẹ vợ rất là tuyệt vời à, và cái sự thương yêu của mẹ vợ đối với em á dạ. cũng là number dạ. one luôn ừ. à, chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đáng nhớ hai mẹ con đã nói ra rất nhiều cái câu chuyện trong dạ. gia đình và hy vọng nó vẫn là như thế mãi mãi là như thế chúc cho ờ, gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống một kỷ niệm ờ, gửi tặng gia đình cảm ơn chương trình yeah. Dạ.